Ok hello, à, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Sâu Kèo cũng như là cái kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì trong cái video này Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu muộn tại giải đấu La Liga Trận đấu giữa cái thằng Osasuna với anh Sociedad nha anh em Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, à, 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai à, Trận này thuộc vòng thứ 32 tại giải đấu uh, La Liga nha anh em Đấy thì trước khi đến với ờ, phân tích nhận định cũng như đưa lên những cái mã kèo mà hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư trong cái chặng ờ, cầu này thì anh em cũng đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh. Đấy, kênh uh, ờ, tiếng số kèo này cùng với kênh uh, tiếng bóng đá luôn nha anh em đó anh em ủng hộ cho tiếng hai kênh này để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới đó cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ những cái kênh uh, nhận định số kèo của tiếng nhá ok thì uh, quay trở lại với trận cầu giữa Osasuna với Real uh, Sociedad thì trước khi mà nói về cái trận đấu này thì anh em hãy uh, cùng tiến đảo qua trước với cái tỷ lệ kèo thì cái nó đưa ra trước nha đây anh em thì hiện tại anh em có thể thấy là cái thằng Osa, Gian Sociedad đội khách sẽ chấp đội chủ nhà Osasuna với mức chấp là là 0.25 cho mã cả chặn này đó và ngay trong hiệp 1 thì hai đội sẽ có với nhau là mã kèo đồng nhưng mà nếu như mà anh em nằm mã kèo đồng nằm ở trong hiệp 1 thì anh em nằm đội khách Gian Sociedad với mức uh, bỏ một ăn 0.73 mà thôi đó nếu như mà anh em tin tưởng vào Osasuna có một chiến thắng ngay trong hiệp 1 anh em có thể đầu tư cho Osasuna với mức là bỏ một ăn 1.20 đó cái việc mà anh em mà tự chơi trên trang ấy đó những mắc kèo này mình ăn rất là cao anh em không bị mất like mất phí gì hết nó kiểu như mà anh em thử đem cái mã này mà ra chơi bên ngoài qua thầu qua còi cũng cho nó cũng cho anh em chấp 0.25 cả chặn luôn cho anh em Real Sociedad chấp 0.25 này nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 7 ăn 8 thôi đúng không nó không bao giờ cho anh em ăn đủ thậm chí trên trang nó ăn đủ mà còn dư cái lẻ một này đấy nói chung cái việc mà chơi trên trang nó rất là bảo mật nó rất là an toàn đó nạp rút nhanh mà lại không mất lại mất phí thì dạ gì mình phải phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò làm gì đúng không anh em thời đại 4.0 rồi đấy thì uh, tiếp theo uh, tiến sẽ nói về thêm những cái tỷ lệ kèo khác cho anh em có thể tham khảo này đó à, thì anh em nhìn vào có thể thấy là mức tài xỉu trận đấu này đó chính là hai hòa cho mã cả trận và 0.75 cho cái mã kèo ở ngay trong hiệp 1 đấy à, và còn về mã kèo phạt góc ở trận đấu này đó chính là đội khách Gian Sociedad sẽ chấp đội chủ nhà Osasuna với mức chấp là 0.5 góc cho mã cả trận và chấp 0.25 góc ngay trong hiệp 1 nhé anh em còn về mã tài xỉu gốc ở trận này đó chính là 8.5 đó còn và 4.4 hòa đó chính là mã kèo tài xỉu gốc ở ngay trong hiệp 1 thì uh, Tiến Đa đã sàng lọc với những cái mã kèo nó chỉnh chu nhất để cho anh em có thể dễ nhìn và tham khảo trên cái bảng uh, thông số này đó anh em thích mã nào có thể uh, uh, tham khảo cái mã kèo đó hợp máu trùng ý với Tiến tí nữa tí sẽ đưa lên những cái sự lựa chọn của Tiến cho anh em có thể uh, uh, đầu tư cùng với Tiến nha đấy còn cái việc mà chơi trên trang như tiếng vừa mới chia sẻ khi nãy ấy thậm chí trên trang nó có cả chục mã kèo chấp khác nhau nữa anh em đó còn mã kèo tài xỉu cũng vậy có đã tài xỉu 2.25 2.5 rồi ba hòa nói chung rất nhiều mã kèo phạt góc rồi cả hai đội ghi bàn thể phạt tùm lum kèo hết anh em đó chơi trên trang rất là lợi thế luôn nếu như mà anh em thật sự muốn có một cái trang chơi uy tín ấy đó thì anh em cứ tìm tới tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên cái trang đó để chơi cách tạo tài khoản cách đặt kèo cách vào kèo đó cách soi kèo tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết và đặc biệt tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí luôn và cái nhóm của tiến chắc chắn sẽ đẩy những mã kèo nó chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn cho anh em có thể vào để anh em kiếm cơm gạo ok chưa nhóm hoàn toàn miễn phí anh em nhớ nhé đấy nhưng nếu như mà anh em muốn vào nhóm muốn có một cái trang để tự chơi không cần phải chơi bóng ngoài qua đầu qua cò thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo đấy thì đủ một trong hai điều kiện đó cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em nếu như mà anh em thật sự tin tưởng đó còn nếu mà sợ bị lừa tốt nhất đừng có liên hệ luôn đừng có nhắn tin hỏi anh tiến ơi mà cái này lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh tiến không có thời gian nhiều để để hướng dẫn để giải trình cho những anh em về mấy cái vấn đề đó đâu đó cần thì cứ liên hệ còn không thôi sợ này nọ thì thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì đấy nói thẳng ngay như thế nha anh em Ok thì để liên hệ với Tiến anh em có thể tìm qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua uh, những cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video ấy. Đây thì mỗi cái video Tiến đều ờ, để những cái đường link dưới cái phần mô tả đó chính là Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok. Anh em có thể liên hệ trực tiếp qua một trong bốn đường link này, chỉ cần ấn vào thôi. Đó. Còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 nha anh em và Tiến cũng nhấn mạnh thêm một điều hiện tại trên các nền tảng à, fanpage Facebook cũng như Telegram Tiến đang bị giả mạo khá là nhiều đó cho nên anh em tốt nhất cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link này đó anh em thích nền tảng nào cứ ấn trực tiếp vào những đường link dưới phần mô tả nhé còn không cứ liên hệ qua số Zalo thôi như thế là nó sẽ an toàn nhất đó ok thì uh, anh em cần cứ liên hệ Tiến sẽ giúp đỡ anh em đó và sẽ đưa anh em vào nhóm miễn phí nha Ok, quay trở lại với trận cầu giữa Osasuna và Real Sociedad thì như mã kèo tiếng cũng đã vừa cho anh em tham khảo rồi. Đó thì anh em hãy cùng tiếng nhận định phân tích về cái cặp đấu này trước khi mà đưa ra những sự lựa chọn nó an toàn hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư nhé. Đây anh em. Thì hiện tại À, anh em có đã thấy được đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này đó đội chủ nhà Osasuna sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của Osasuna đó chính là Russia cùng với uh, hai anh em là Kike Garcia và uh, Ruben Garcia cùng với Kike Bajia này đó và cái bộ ba hậu công cho cái à, bộ ba tiền đạo này đó chính là uh, à, Toros này cùng với Gomez và Moncayola còn về đội khách Real Sociedad sẽ ra sân với sơ đồ là 4312 nha anh em đó cái bộ đôi tiền đạo của Real Sociedad đó chính là Cubo cùng với Slot uh, và cái thằng mà tiền vệ hậu công cho cái bộ đôi tiền đạo này đó chính là Oyarabon đấy thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến mà chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo thôi nhé anh em đó không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ này hết thì tiếp theo đây anh em có thể đảo qua về cái tình hình chấn thương của hai đội cùng với tiếng này đó đội chủ nhà Osasuna sẽ thiếu vắng đi bốn cầu thủ trong cái trận đấu này do đã dính chấn thương đó chính là uh, Avila uh, à, Ayaruzuli này đó cùng với uh, Basanat và Russia còn về đội khách về đội khách uh, ờ, Real Sociedad cũng sẽ thiếu vắng ba cầu thủ do chấn thương trong cái trận đấu đêm nay đó chính là Rizzo cùng với Sadi này đó và Melvilan thì đây là cái sơ đồ uh, chấn thương đó cái cái cái đội hình chấn thương của hai đội trong cái trận cầu đêm nay nha anh em Đấy, thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này ở cái thời điểm hiện tại nha à, hiện tại thì đội chủ nhà Osasuna nó đang có được 44 điểm đó sau 31 vòng đấu 12 thắng 8 hòa và 11 thất bại ghi được 29 bàn thắng và để thủng lưới 32 bàn còn về uh, uh, đội khách Real Sociedad thì nó đang có được 55 điểm sau 31 vòng đấu này 16 thắng 7 hòa và 8 thất bại ghi được 39 bàn thắng và để thủng lưới 29 bàn thì nhìn chung hiện tại Real Sociedad nó đang bỏ xa cái thằng Osasuna đến uh, 5 bậc trên cái bảng xếp hạng La Liga hiện tại nha anh em đó và cái nguy cơ để thằng Gian Sociedad này để uh, ờ, có thể giữ vững được cái vị trí tại top 4 cũng rất là cao nha anh em đấy vì hiện tại nó đã uh, nó nó chỉ kém cái thằng uh, uh, vị trí thứ ba là Atletico Madrid đến 8 điểm cách biệt đó cũng như là nó hơn cái vị trí thứ năm là Villarreal đến 5 điểm cách biệt cho nên cái cơ hội để nó giữ vững được cái ngôi ngôi ngôi vị top 4 của nó ở thời điểm hiện tại cũng rất là cao nha anh em đó khi mà đội bóng phía sau là Villarreal đang kém đến 5 điểm à, mà phía trước chỉ còn 7 vòng đấu thôi chỉ cần Real Sociedad chất chiêu được những cơ hội của mình thì chắc chắn là nó sẽ có được một cái sức để tham dự vé châu Âu vào mùa sau đúng anh em đấy còn về đội khách Osasuna thì nó ờ, gần như là không có còn cái mục tiêu gì ở trong cái mùa giải năm nay nữa đấy vì hiện tại nó đang kém cái vị trí thứ năm là Villarreal cùng với vị trí thứ sáu là Real Betis hai cái vị trí mà có thể giữ cái vé cúp C2 cũng như C3 châu Âu lần lượt là 5 đến 6 điểm cách biệt đấy nhưng với cái phong độ của hai đội bóng này hiện tại cũng như cái phong độ của cái thằng mà ở vị trí thứ bảy là Atletico Bilbao đang có phong độ cực kỳ cao nên chắc chắn Osasuna sẽ uh, khó có thể cạnh tranh được một cái ngôi vị uh, trong cái uh, uh, vị trí top 6 để giành một vé cửa giữ cấp châu Âu ở mùa giải ở mùa giải này. Đấy cho nên Osasuna gần như là không còn có mục tiêu gì ở trong cái cái cái uh, mùa giải La Liga này nữa nha anh em. Đó, nó đã yên vị ở cái uh, vị trí hiện tại rồi. Đó, một vị trí cũng khá là đẹp dành cho Osasuna à, và tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua cái phong độ của hai đội này đây anh em đầu tiên anh em nhìn có thể thấy được là Osasuna nó đã có được là 4 chiến thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy nhìn chung thì cái thằng Osasuna này đang có một phong độ cũng khá là tốt nha anh em đấy khi mà sau khi mà nó hòa cái thằng uh, ờ, uh, ờ, Atletico Bilbao ngay trên sân khách thì cái trận hòa này cũng giúp cho nó tiến thẳng vào cái trận chung kết đụng với Anh Madrid vào tháng 5 nha anh em đó thì như anh em đã biết ở trận lượt đi thì nó trên sân nhà đã thắng được cái thằng Athletic Bilbao này với tỷ số là 1-0 quay lại trận lượt về hai đội đã hòa nha một điều thì chính Osasuna chính là cái đội bóng mà tiến vào vòng chung kết để đối đầu với Real Madrid trong cái giải đấu cúp nhà vô Tây Ban Nha đó vào tháng 5 anh em nhớ nha thì sau cái trận mà mà hòa này cũng giúp cho đội bóng này có thêm nhiều cái động lực đúng không anh em đó lần đầu tiên mà Osasuna cũng như là thời gian đó rất lâu rồi Osasuna mới có thể tiến vào vòng chung kết tại một cái giải đấu lớn đó cũng như sau trận hòa này thì cái phong độ của Osasuna cũng cực kỳ tốt luôn em đó dạng như là là được tiến vào vòng chung kết uh, tại một cái giải đấu mà có cái uh, truyền thống khá là cao tại La Liga thì cũng giúp cho Osasuna một phần nào đó tự tin hơn trong cái trận đấu tiếp theo đúng không anh em khi mà nó có được 3 thắng một thua đó ở bốn vòng đấu gần nhất tại La Liga và đã mang về cho mình đến 9 điểm đấy thắng 2-1 trước Onche này 3-2 trước Real Betis này cũng như là 1-0 trước Cadiz luôn đó và nó chỉ nhận thất bại là 1-2 đó xét nốt 1-2 trước cái thằng là Valladolid thôi thì à, một cái phong độ khá là tốt dành cho Osasuna khi mà bước vào cuộc ờ, đụng độ với Real vào tối nay còn nhìn qua đội khách anh em có thể thấy là nó có được là 3 thắng đó 3 trận thắng và tổng cộng là 4 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Thì trái ngược với cái thằng Osasuna, sau trận hòa thì lại được tiến vào chung kết để đối đầu với Real tại cúp nhà vua, còn Real Sociedad thì cũng có một cái trận hòa tại cái giải đấu lớn đó chính là cúp C2 châu Âu chứ Roma. Đấy nhưng khi sau uh, cái trận hòa này thì Real Sociedad cũng đã bị loại khỏi cái đấu trường uh, tại cái vòng tứ kết khi mở lượt đi nó đã để cho Goma đánh bại với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà của Goma đấy thì uh, sau cái trận hòa ở trận lượt về này trước Roma với tỷ số 0-0 thì quay trở lại La Liga thì cái phong độ của Real Sociedad cũng không đến nổi tệ khi mà nó có được 3 thắng một hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất đó thì anh em thấy này những chiến thắng của cái thằng Real Sociedad đều có được uh, uh, hai bàn thắng đó 2-0 trước anh chơi cũng như 2-0 trước Retafe này và chiến thắng 2-1 trước cái thằng uh, Rayo Vallecano đó và trận hòa 0-0 mới đây nhất là trận hòa trước cái thằng Real Betis đấy và hai cái thất bại cùng tỷ số 0-2 của Villarreal cùng với Athletic Bilbao thì nhìn chung cái phong độ của Real Sociedad lẫn Osasuna đều đang có một phong độ cũng khá là ổn ở ờ, những cái vòng đấu gần đây nhưng chắc chắn với anh em rồi là cái thằng Osasuna này nó đang có một cái tinh thần thoải mái hơn rất là nhiều so với đội khách Real Sociedad đó một phần là độ tiến thẳng vào cái chung kết uh, trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha cũng như là những cái trận thắng gần đây khi mà mang về được đến 9 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất để sẽ giúp ích cho cái đội bóng này có thêm nhiều cái động lực cũng như là ước mơ về về cái việc mà cạnh tranh vào cái một cái vị trí uh, top 5 lẫn top 6 tại La Liga đúng anh em tuy là cái cơ hội nó rất là là là ít thôi đó cơ hội rất ít nhưng chắc chắn Osasuna sẽ tận dụng những gì nó đang có để uh, đi, đi xa hơn tại cái giải La Liga cũng như là đấu trường châu Âu đúng không anh em đấy thì anh em có thể nhìn thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội cùng với tiếng này đây anh em anh em có thể thấy là đội chủ nhà Osasuna nó có được 3 thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại 0-3 trước cái thằng Villarreal mà thôi một cái phong độ khá là tốt trên sân nhà của Osasuna đó còn về uh, uh, Real Sociedad thì gần như là những chiến làm khách gần đây của đội bóng này đang gặp khá là nhiều vấn đề cũng như là rất là khó khăn anh em khi mà nó chỉ có được ờ, hai uh, cái trận hòa cùng với ba thất bại và chưa biết được cái mùa chiến thắng ở năm cái chiến làm khách gần nhất đó thua 0-2 cùng tỷ số 3 trận luôn em đó trước Goma trước Villarreal cùng với Athletic Bilbao và hai trận hòa không đều à, trước Real Betis này cũng như trận hòa một đều trước cái thằng Monaca một cái phong độ cũng khá là tệ dành cho Real Sociedad khi mà nó có những cái chiến làm khách khá là bất ổn nha anh em đó à, và anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng này thì trong lịch sử anh em có thể thấy là ở bốn vòng đối đầu với nhau gần nhất thì Real hoàn toàn nắm mọi lợi thế trước cái thằng Osasuna với bốn chiến thắng liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào luôn anh em đấy thì ở cái lượt chặn lượt đi ở cái mùa giải La Liga mùa này thì Real Sociedad nó cũng đã giành chiến thắng trước khách Osasuna với tỷ số là 2-0 ngay trên sân nhà của mình nhé anh em đó và quay trở lại chặng lượt về này chắc chắn là một cái cuộc đụng độ cũng đầy khó khăn khó khăn cho cái thằng Real Sociedad khi mà Osasuna nó đang có phong độ cực kỳ cao ở những cái vòng đấu gần đây đó ở những vòng đấu gần đây thì như anh em đã thấy như tiến đã cho anh em xem về cái phong độ trên sân nhà cũng như sân khách Gosuna đều tốt luôn em đó với cái việc mà tiến xa rất là xa vào đến cái vòng chung kết của cúp nhà vua Tây Ban Nha phải đối đầu với Real Madrid vào tháng 5 đó và những vòng đấu gần đây thì liên tiếp có những cái chiến thắng khá là quan trọng đó thì chắc chắn Osasuna sẽ tự tin cũng như là là có cái phần lợi thế hơn rất là nhiều so với Real Sociedad trong cái trận cầu đêm nay thì với những gì Tiến đã phân tích anh em có thể thêm xem thêm một cái ít cái thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với Tiến này đây anh em thì 6 trên 7 chặn hai đội đụng độ nhau thì đều có dưới 10.5 góc cái tỷ lệ mà về góc của hai đội bóng này à, về tỷ lệ mà về xỉu góc anh em khá là cao nha cũng như 9 trên 10 chặn hai đội à, đụng độ với nhau thì cũng có dưới 4.5 thẻ mà thôi đó và 5 trên 6 chặn hai đội đối đầu với nhau thì Real Sociedad chính là cái đội bóng mà mở tỷ số trước tiên để vào lưới à, Osasuna và 8 trên 9 chặn đụng độ với nhau thì cả hai đội cũng có dưới 2.5 bàn thắng nói chung về cái mã xỉu xỉu thẻ này xỉu bàn thắng cũng như là xỉu góc thì cái khả năng là là tỷ lệ về xỉu cực kỳ cao ở các mã kèo này khi mà hai đội uh, đối đầu với nhau đấy thì với những cái thông số này cũng như về cái phong độ và lịch sử đối đầu với những gì mà tiến đã phân tích vừa rồi cùng với tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra ở cái thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các cái mã kèo như sau nếu như mà anh em học mã trùng máu thì anh em có thể vào luôn cùng với tiến nha đầu tiên là anh em có thể vào chỗ tiến đó chính là mã kèo osasuna đó chủ nhà vào đội chủ nhà osasuna à, được chấp 0.25 cả trận đó cùng với đó là anh em có thể vào luôn chú tiến là mã kèo là uh, Osasuna uh, mã kèo tài nha anh em mã kèo tài hai hòa trận đấu này mã kèo khá là thấp dù cho 9 trên 10 trận hai đội đối đầu với nhau đều về mức xỉu bàn thắng là dưới 2.5 bàn nhưng mà tiến vẫn uh, tin là trận đấu này hai đội uh, sẽ có từ hai bàn thắng trở lên đó kiểu như là Osasuna sẽ giành chiến thắng 2-1 chứ Real Sociedad hoặc có hoặc có thể là hai đội này sẽ hòa với nhau một điều đúng không anh em thì anh em ngoài ra vào hai mã kèo này anh em có thể dằn thêm cho tiến vào cái mã kèo tỷ số một điều giữa hai đội nhé anh em dằn một ít vào cái mã kèo tỷ số 11 đó anh em nhớ nhé Ok thì đây là những cái gì mà Tiến nhận định phân tích trước trận đấu cho anh em có, cho anh em có thể tham khảo hợp mã thì vào nhé anh em còn không thì xem như là là tham khảo có thêm kinh nghiệm về trận cầu đêm nay thôi đó Ok còn những cái mã kèo mà chuẩn hơn thì trước giờ bốn lần khi mà Tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội biết được cái lối chơi của tụi nó ấy, lúc đó Tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi à, trước một tiếng hoặc hai tiếng trước cái giờ bóng lăn ok còn những anh em nào mà muốn vào nhóm để cùng đầu tư lâu dài với tiếng để kiếm cơm gạo đó cũng như những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín nhất à, không phải mất like mất phí như làm việc chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì tiếng nhắc lại là chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp ngay cho tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 đó hoặc là à, anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video này đó facebook tele cùng với fanpage và tiktok tiến có ghim dưới phần mô tả ấy. đó anh em chỉ cần liên hệ qua một trong bốn nền tảng đó cho nó chắc ăn hơn còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo nhé số zalo thì tiến ghim trong màn hình này rồi ok thì uh, anh em cũng đừng có quên là nhớ ủng hộ tiến bằng cách là ấn like ở trong cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh đây theo dõi kênh tiếng bóng đá cùng với kênh tiếng sâu kèo luôn nhé anh em ok và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống cùng với gia đình nhé